mình nhận định cái giải Đông Nam Á cho anh em là cái giải SEA Games. Thì trước đó mình có nhận định cho anh em bốn cái trận đấu trên cái um, giải đấu um, SEA Games này rồi nha anh em. Thì anh em thấy mình có nhận định thằng Việt Nam và Singapore. Trong cái trận đó thì mình cho anh em ăn full cái mã kèo Việt Nam nè. Còn cái trận thằng Malai và Lào thì mình vẫn cho anh em ăn full cái mã kèo thằng Malai và Lào còn cái trận thằng Myanmar và Indo ngày hôm qua thì mình có nhận định cho anh em là anh em nằm một cái mã kèo dưới và tài thì Hương ngày hôm qua anh em vẫn hòa kèo trong cái trận đấu này thôi đó còn cái trận thằng thằng Philippines thì ờ, có một cái say sở sơ hở của thằng Philippines là bị thẻ đỏ thì tình thế nó bị bắt buộc Philippines phải bị để thua rất là nhiều bàn trong ngày hôm qua thì um, trận ngày hôm qua thì anh em vẫn gãi nhưng mà trước đó thì anh em thấy mình nhận định cho anh em ba trận ba trận giải ờ, Đông Nam Á này thì cái tỷ lệ anh em thắng và thua nó cũng ờ, thắng nó cũng nhiều hơn thua nha anh em thì bởi vậy anh em mà nhưng mà trong video mình nhấn mạnh cho anh em những cái trận giải Đông Nam Á này là mình nói với anh em là nên chơi nhẹ chơi cho vui ủng hộ U22 Việt Nam thôi chứ anh em không phải chơi mạnh tay trong những trận U5 ờ, U20 Đông Nam Á này được đó thì à, giống như à, mình vừa nhận cho anh em hai cái trận của tối hôm nay đó là trận à, Lecusen và thằng Con nè và thằng à, Mai 05 và thằng Sake 04 thì anh em thấy mình vừa nhận định cho anh em hai cái trận này để anh em có hai mã đầu tư trong tối hôm nay luôn thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho anh em cái giải U5 à, Ờ, Đông Nam Á giải SEA Games này thì anh em nào cũng đã biết cái giải SEA Games này chấp kèo cực kỳ khó đánh cho anh em anh em muốn chơi một cái cách hiệu quả nhất thì anh em vô nhóm của mình và anh em có thể đăng ký trang để anh em có đầu tư trong những trận giải đấu của à, 22 Đông Nam Á này nữa thì còn rất là nhiều trận nữa nha anh em thì ờ, mới tới lượt thứ ba thôi lượt thứ ba trên cái bảng B thôi thì bảng B là cái bảng ờ, đã sẽ đá trước trong ngày 6 nha anh em đó ngày 7 là sẽ quay về bảng A đó, ờ, thì um, bây giờ mình sẽ tiến vào cái trận Thái Lan cho anh em xem thì thằng Thái Lan gặp thằng uh, Malai vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 5 nha anh em thì hiện tại trên bảng xếp hạng của cái bảng B á, gồm là Việt Nam thì Việt Nam đang đứng đầu bảng xếp hạng với ờ, uh, 6 điểm à, và sau hai vòng đấu và đang dương 4 bàn thắng trong khi đó Malai đang đứng vị trí nhì bảng nè anh em đang có 3 điểm và 4 bàn thắng sau một vòng đấu trong khi đó Thái Lan và đã trải qua một vòng đấu đầu tiên rồi và Thái Lan chỉ mới được có 3 điểm sau ờ, một vòng đấu và chỉ có hai bàn thắng thôi thì cái tỷ lệ của thằng à, trận nếu mà trận này Thái Lan có thể vươn lên cái vị trí đầu bảng thì Thái Lan sẽ không được vươn lên vị trí đầu bảng đâu nha anh em. Nếu mà Thái Lan muốn vươn lên được cái vị trí đầu bảng trong cái trận này á thì Thái Lan phải thắng cách biệt, cách biệt từ 3 bàn. Đó thì Thái Lan có thể vươn lên vị trí đầu bảng được. Nhưng mà anh em cũng biết thằng Malaysia trong cái bảng đấu này gồm gồm trong cái bảng đấu này là ba đội được đánh giá cao nhất trong cái bảng đấu này cực kỳ hay thì anh em thấy nè trong cái bảng đấu này gồm Việt Nam nè Malaysia và thằng Thái Lan được đánh giá là ba đội có tiềm năng sáng giá để uh, của ứng cử viên chức vô địch năm nay nha anh em. Thì trong khi đó trận này thà là Thái Lan nó gặp thằng Malaysia thì nếu mà Thái Lan có thể thắng Malaysia thì Thái Lan sẽ có một cái cơ hội và Việt Nam sẽ có một cái cơ hội để đi tiếp vào vòng trong đó. Trong khi đó thằng Malaysia được đánh giá là trong ba đội thì thằng Malaysia sẽ có một cái um, um, yếu hơn Thái Lan và Việt Nam một bậc nha anh em. Bởi vậy um, cho lợi cho thằng Thái Lan trong cái trận đấu này là thằng Thái Lan gặp Malai thì Thái Lan đang nhỉnh hơn thằng Malai rất là nhiều thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội. Thì anh em thấy nếu mà tính theo thành tích của thằng Thái Lan á thì Thái Lan đang có một cái chuỗi phong độ cũng tốt nha anh em. Thì trước đó Thái Lan mới vừa thắng cái vòng đấu đầu tiên là Thái Lan thắng Singapore với tỷ số là 3-1 nè. À, còn 2019 mùa giải 2019 á, thì Thái Lan có cầm hòa với Việt Nam với cái tỷ số là hai đều và thắng à, Lào với tỷ số là 2-0 nè thắng Singapore 3-0 và thắng Brunei 7-0 thắng uh, bị thua trước Indo với cái tỷ số là 2-0 đó thì anh em thấy trước đó nữa thì uh, Thái Lan chưa chưa nha anh em còn bên phía Malaysia thì anh em thấy Malaysia có một trận khai mạc đầu tiên của Malaysia thì nó cũng hơi là có ấn tượng cho người hâm mộ nha anh em. Thì trong trận đấu lượt 1 của thằng Malai thì Malai đã thắng trước thằng Lào với cái tỷ số là 5-1 đó. Trong khi đó Việt Nam chỉ thắng được thằng Lào với cái tỷ số là 2-0 thôi thì thằng Malai đang có một cái ấn tượng trong cho người hâm mộ trong cái trận đấu vừa rồi. Đó thì trước đó nữa Malai giao hữu với à, không đó giao hữu với cái thằng Hồng Kông thì Malai có ăn Hồng Kông với tỷ số là 2-1. Trước đó nữa thì Malai thắng Đông Timor nè và để thua thằng Campuchia. Campuchia mà Malai vẫn để thua nha anh em. Thì nói chung á à, thành tích của thằng Malai thì nó cũng không tốt cho mấy nó đang gọi là trung bình thôi anh em trung bình thôi còn trong cái à, lịch sử đối đầu thì hai này có gặp nhau một trận vào lúc 2017 lúc đó thì à, Thái Lan nó chưa có được à, những cái cầu thủ lứa cầu thủ trẻ như bây giờ thì năm đó Thái Lan nó chỉ thắng được thằng Malai với cái tỷ số là 1-0 thôi đây anh em thấy Thái Lan thắng Malai với tỷ số là 1-0 thì mình sẽ tiến vào cái trận đó cho anh em xem là thằng Thái Lan nó ghi bàn vào phút thứ mấy thì anh em thấy vào phút thứ 39 bên phía à, Malai có một bàn phản lưới nhà là đứng hình tới cuối trận luôn thì anh em thấy trong trận đấu đó chỉ có đúng một bàn thắng thôi nhưng mà trong cái trận đấu này thằng Thái Lan đây hiện tại đang cần một cái hiệu số cần cái hiệu số để có thể vươn lên cái vị trí đầu bảng xếp hạng thì trong cái trận đấu này thằng nào cũng muốn vươn lên cái vị trí đầu bảng xếp hạng để nắm chắc được cái cơ hội nha anh em thì trong cái trận đấu này hai thằng nó sẽ đôi công cực kỳ hấp dẫn đó thì hai thằng này cũng đang ngang tài ngang sức với nhau thì nó đôi công cực kỳ hấp dẫn thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo tài trong trận này thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong trận này cho anh em xem đây thì anh em thấy trong cái trận này là cái trận đầu tiên cái trận đầu tiên mà nhà cái đưa ra với cái mã kèo cực kỳ thấp giống như bây giờ thì anh em thấy trong trước đó không có trận nào mà chấp dưới một trái hết nhưng mà cái trận này hai thằng này cực kỳ ngang tài ngang sức với nhau thì nhà cái mới đưa ra với cái mã kèo là thằng Thái Lan chỉ chấp 0.5 và tài xỉu 2.5 thôi đó anh em thấy trong cái trận này cực kỳ dễ đá cho anh em thà ra mã kèo thấp vậy anh em chơi anh em thua anh em không tiếc còn ra mã kèo cao trên trời giống như hồi qua thằng Philippines chấp một trái rưỡi hai trái nhưng mà để cho thằng à, à, Timor nó đâm với cái mã tỷ số là nắp 40 50 gì anh em đó thì anh em thấy tại sao thằng chấp hai trái mà lại để cho thằng dưới nó đâm 40 50 thì đá kiểu vậy chán thà đá chấp nửa trái nè anh em đá kèo trên có thua anh em cũng không tiếc đó còn để chấp cả đống nhưng mà để thua với cái tỷ số cực kỳ cà xa luôn thì anh em càng tiếc thêm làm gì đó đó thì à, anh em thấy à, cái mã trận này anh em có thể vào cái mã tài tài 2.5 mạnh tài cho mình thì tại sao anh em nằm tài thì hai thằng thằng nào cũng muốn vươn vị trí đầu bảng xếp hạng để đứng hết á thì hai thằng nó sẽ đôi công nó nó đôi công cực kỳ hấp dẫn nếu mà thằng này nổ được thì thằng này đâu có để cho thằng này nổ bằng thứ hai thằng này nó sẽ tấn công gỡ quà nếu mà gỡ quà được thì thằng này nó sẽ đâm thêm đó thì anh em cứ vào cái mã tài tỷ lệ 2.5 thì anh em sẽ thắng cao hơn còn 0.5 thì anh em vẫn nằm lợi thế thằng Thái Lan thì sẽ tốt hơn. Thì trong lịch sử Thái Lan đã thắng thằng Malai cũng mấy lần rồi thì anh em cũng nên đầu tư thằng Thái Lan, tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn. ở thì mình sẽ tiến vào phần chốt kèo, mình sẽ chốt cho anh em ba cái mã kèo trong cái trận đấu này để anh em đầu tư và tham khảo luôn. Thì ba cái mã kèo này chỉ chủ yếu để cho anh em tham khảo thôi, còn anh em muốn đầu tư chính xác nhất á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo hoặc cái Telegram của mình. Thì mình có chốt cho anh em là nằm Thái Lan chấp 0.5 nè, tài 2.5 và tài hiệp 1 một trái. Đó là ba mã kèo mình chốt cho anh em tham khảo. Tại vì đây cũng chỉ là nhận định trước trận đấu à, cả ngày thì nên cái tỷ lệ kèo nó có thể chưa chính xác và coi chưa có đội hình nên mình cũng chỉ là nhận định cho anh em tham khảo còn anh em muốn chơi một cái mã kèo chính xác và cái tỷ lệ thắng cao á, thì cách trận đấu 15 đến 30 phút thì mình sẽ cập nhật kèo cho anh em lên nhóm để anh em có thể lấy những mã kèo đó anh em đầu tư. Thì anh em nào mà muốn chơi được cái mã kèo Đông Nam Á này một cách hiệu quả nhất và để ủng hộ luôn những cái um, đồng bào láng giềng của mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613. Đây thì cái thông tin của mình có để trên phần màn hình và dưới phần bình luận thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua cho mình để mình đưa anh em vào nhóm hướng dẫn anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được những mã kèo này một cách nó hiệu quả nhất chứ không phải mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì qua thầu qua cò trong cái trận này chắc có thể anh em đánh ở ngoài kèo phải 0,75 hoặc là một trái đó thì anh em chơi trang anh em hiệu quả hơn là anh em có thể lừa kèo anh em đánh cái trận này có vẫn có cái kèo 0,75 cho anh em đánh luôn đó à, hoặc là 0,25 cho anh em luôn thì anh em thấy những cái mã kèo trong trang rất là nhiều để cho anh em đầu tư chứ không phải giống như ở bên ngoài chỉ cho anh em một cái kèo và anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thôi đâu thì à, à, phần phân tích của mình đến đây á mình cũng đã phân tích xong cho anh em cái trận giữa thằng Thái Lan và Malai thì cái trận này cũng siêu kinh điển vào chiều 10 à, 16 giờ ngày à, chiều ngày mai thì à, ngày mai mình sẽ lên livestream trận này cho anh em xem để anh em à, có nhiều mã kèo đầu tư hơn còn anh em nào muốn chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ qua cái thông tin mình có để dưới phần bình luận cho anh em thì à, đến đây video mình cũng rất là dài rồi thì mình sẽ kết thúc video tại đây thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau